đó thì cũng có thể là anh em có thể lắp hơn con số đó tùy theo tùy thuộc vào cái tay của anh em và cái kỹ năng chơi tài xỉu hay là kỹ năng à, lắc một tài xỉu của anh em nhé thì ngày hôm nay tôi cũng ờ, sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu thì ngày hôm nay tôi cũng ờ, vào tôi test luôn cho anh em cái bộ hột tài xỉu 2020 này Đấy, giới thiệu luôn cho anh em cái cách lắc chia sẻ luôn cho anh em cái mẹo mà anh em đi chơi tài xỉu anh em luôn luôn anh em chiến thắng với cái cách lắc giữ hột tài xỉu mới nhất uh, 2020 uh, 2021 cho anh em nhé đó thì uh, cái bộ hột này thì anh em nào mà đã sử dụng rồi đã xài qua rồi thì anh em biết được nó hoàn toàn không tăng 100 phần trăm không tăng cho anh em nhé. anh em có thể đến cơ sở hay là anh em có thể gửi về cho anh em hoặc có thể uh, gửi về cho anh em anh em kiểm tra tăng tích thoải mái nhé đảm bảo anh em luôn 100% không có giảm anh em lắp theo ý muốn của anh em thì anh em có thể anh em lấy hột hoặc là anh em đến cơ sở thì anh em sẽ được chia sẻ cái mẹ anh em lắp tại siêu bịp hoặc là gửi về cho anh em để anh em nhận hột anh em gọi điện zalo video tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp cho anh em cái cách anh em có thể lắp được cái bộ tài xỉu 2020 này nó đi theo ý muốn của anh em lên tới 7 80 phần trăm thì ờ, cái bộ hột này cũng như bao nhiêu cũng như bao nhiêu cái bộ hột tài xỉu mà anh em sử dụng nó anh em đi lắc tài xỉu nhá. thì cái bộ hột này tôi đảm bảo với anh em luôn là đi đều cái tỷ lệ đi đều của bộ hột này lên tới 9 phần trăm cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột này đến 7 8 phần trăm và tỷ lệ của tỷ lệ bão của nó cực kỳ cao nhá anh em nào vẫn chưa tin thì anh em có thể đến cơ sở anh em test hột thoải mái ở đây có rất là nhiều những cái bộ hột tài xỉu mà để dành cho anh em để làm cái cái không riêng gì cái bộ hột tài xỉu hay không hay không này nhé đó thì uh, giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em test cho anh em thứ nhất là cái cái cái bộ hột này cái cách đi của nó như nào Đấy, trước tiên nó là cái cách đi đều đi đều đi năm năm đấy Đấy, thì anh em đua 5 năm thì anh em chỉ cần là bàn tay bàn xỉu Đấy, anh em lắc tài xỉu thì có bàn tay bàn xỉu bàn tay bàn xỉu Đấy. đây vừa rồi là ba thằng lục đúng không số nhất nhất năm tiếp tục vẫn là như vậy thì anh em cứ lắc đều như vậy thôi lắc một cách bình thường Đấy, thì anh em có cái tỷ lệ chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu rất là đều 90 phần trăm anh em các bạn nhé Đó, lại lên tài lại lên 664 tiếp tục cho anh em vẫn cái cách lắc như thế anh em cứ lắc thì cái tỷ lệ của nó xuống xỉu lên tới 90 phần trăm thì anh em có thể lắc cái bộ này anh em đoán được tài đoán được xỉu ở trong tỷ lệ rất là cao nhé. đó như tôi chén này tôi nghĩ trong này có xỉu ai đánh tài ai kết tài ai kết tài nhận hết nha ai kết tài nhận hết đúng không em Đó. Đấy, cái chén này thì tôi không chắc là lên tài tại vì là tôi lắc cái chén này hơi nhẹ tay một chút mà vâng, vẫn là lên tài nha. xỉu đó đi rất là đều cho anh em cực kỳ đều cho anh em nhé anh em ờ, nào mà làm tay cái thì anh em nên tìm hiểu cái bộ tài chính 2020 này với tôi Đấy, thì không ngoài gì những cái video này kênh của tôi còn rất là nhiều những cái video khác nữa thì anh em xem video anh em đăng ký kênh để có thể xem được những cái video mới nhất cái cách lắp cái bộ hột tài xỉu mới nhất bên cơ sở tôi vậy cho ra mắt cho anh em nhé đó thì cái cách lắc giữ tài giữ xỉu Đấy. cái cách lắc giữ tài giữ xỉu này thì anh em cứ đến cơ sở thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em Đấy, thì bây giờ tôi và tôi sẽ test cho anh em cái cái, cái, cái cách lắc uh, à, giữ hột tài xỉu này giữ hột tài xỉu 2020 Đấy, cái bộ 2020 này nó rất là hiệu quả Đấy, nói lại với anh em là rất là hiệu quả khi mà anh em đến bất kỳ sân chơi nào anh em chơi kể cả đấu trường C1 anh em chơi cũng vẫn là ok nhé đang xỉu giữ xỉu cho anh em luôn một ba năm à một hai năm một một năm ba ba hai này thì cái chén này nó lên tài đấy. thì cái cách lắc giữ tài giữ xỉu thì là nó như nhau thôi đấy anh em cứ giữ tài thì anh em cứ lắc như cách giữ xỉu thì anh em có thể lắc được giữ tài dễ là đạt được hữu dụng theo ý muốn của anh em đấy thì ờ, cái video này tôi chia sẻ cho anh em cái mẹo lắc tài xỉu bịp và cái cách lắc giữ hột tài xỉu 2020 và đây chính là cái cách mà anh em chơi tài xỉu biệt cái cách đánh tài xỉu nó mang lại cho anh em những cái chiến thắng và những cái hiệu quả vô cùng cao thì video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt các anh em anh em xem video nhớ đăng ký kênh và chia sẻ để theo dõi những cái video mới nhất bên tôi chào anh em